Hải dạ, Giang dạ, đang có mặt tại ờ, phòng gym, phòng gym và phòng tiện ích của ờ, Clubhouse của dự án The Center. Thì hôm nay Giang cùng ờ, anh em của sàn DKRS đến đây tham quan dự án The Center Central Park. Thì sau khi sau khi Giang xem qua cái sao bàn thì Giang cũng lên đây giải quyết về cái phòng tập gym. Kế bên cạnh phòng tập gym nó có phòng yoga và phòng tập sách nữa từ vị trí của phòng tập gym phòng yoga phòng cách cách có thể di gì ra nằm phía bên dưới ờ, khuôn viên công viên của dự án The Santa Central Park thì ở ờ, dưới dưới công viên này á, thì có uh, ờ, sân chơi cho trẻ em rồi uh, hồ nước rồi sân tập thể thao vân vân và vân vân quý khách hàng muốn trải nghiệm uh, những cái tiện ích của The Santa Central Park thì hãy liên hệ ngay với Giang số điện thoại của Giang là 0914245885 Giang dạ, sẽ có xe đưa đón anh chị đến ờ, đây để mà mình tham quan chi tiết qua về những cái tiện ích ở đây như thế nào để mình có thể lựa chọn cho mình một căn nhà lý căn nhà ở đây là chủ đầu tư Anh Gia xây dựng là một trệt hai lầu và một sân thượng thì ờ, cảm ơn quý hàng đã xem qua video này thì ờ, Giang sẽ chia sẻ kỹ hơn tại dự án khi khách hàng đến tham quan hãy đăng ký ngay với khách hàng nhé Giang có để link đăng ký ở vào cái form bên dưới hoặc là quý khách hàng có thể liên hệ với số điện thoại của Giang là 091 245 để trải nghiệm trực tiếp tại dự án The Center Central Park chào quý khách hàng